trước là con chị phương với lại con đức có lên để xin thầy cái cái cái lời tự có rồi dạ có rồi hả dạ, dạ, thầy dạ có rồi chị dạ, lát nữa thầy cho bỏ qua usb cho tụi con à thầy đã à, thầy biết ra giấy luôn hả à, thầy biết giấy. vậy thầy để cho vô usb cho tụi con không được đâu có gì đâu dạ. biết lần tự dạ. dạ. cái bộ sách đó con dạ dạ nó tốn được thầy cũng đưa USB thì mới dễ phải in ra rồi thầy mới đưa vô dạ. vô cái bộ sách đó. dạ như vậy là thầy thấy cái chủ đề tụi con làm như vậy là có được không thầy được chứ vậy là được chứ không thầy dạ để cho người ta đọc dễ hiểu dạ đọc hết cái bộ điều gì sư phật á thì người ta cũng hiểu nhưng dạ. mà mấy con tóm lược là cái gì nó nhóm nào nó theo nhóm nấy đó, người ta dễ hiểu hơn còn cái kia nhiều khi người ta hỏi cái chỗ nào đó thì trả lời chỗ đấy thôi nên nó không có phân là từng nhóm dạ. con hiểu không dạ. đó là tại vì theo khó. cái, cái theo cái suy nghĩ của tụi con trước hết là cho người ta biết mê tính chánh tính, dạ. khi mà biết mê tính chánh tính rồi thì người ta phải học về đạo đức và nẻo về đạo đức mà khi có đạo đức rồi thì người ta mới biết được chánh đạo tà đạo phải không thầy à tại vì anh có đạo đức rồi thì anh biết chánh đạo tà đạo mà khi có chánh đạo tà đạo ta hiểu rõ rồi thì lúc đó ai muốn theo học giới định tuệ ừ, đi lần từng bước từng bởi dạ. đạp rồi thầy mới cho cái lời giới thiệu dạ, dạ thưa thầy là cái cái cái phần giới định tuệ đó thì cái cái tập hình như cái tập số số năm số sáu số bảy á thì anh à, anh thông đức á anh dùng trích ra trong cái bậc tăng minh diệu luyện giải chứng giác thì thì như vậy mình có nên hay không hay là hay là tìm thức đi chỗ khác nói chung là về cái giới luật của đức phật là những cái hành động sống nó có đạo đức cho nên nó gọi là giới luật chứ không có cái gì khác cho nên nó là cái bộ đức hạnh rồi bộ giới luật đức hạnh rồi mà mình nói giới luật thì nghe nó tôn giáo quá chứ nó là cái hành động những cái sự sống của mình đem đến cho mình không làm khổ mình không làm khổ người đó là cái đạo đức mình toàn bộ là những cái hành động xấu đó nó nói lên được cái cái điều tốt đẹp ở trong Phật giáo cho nên gọi là giới luật còn anh hay chị mà làm sai cái hành động xấu đó đó thì thiếu giới luật không đúng giới luật cho nên nói giới luật là nói cái danh từ đó mình đứng trong góc độ tôn giáo cho thật sự ra thì đó là đạo đức không có biết được gì hết nhưng mà đức chứ không phải là giới luật phải giới luật để dễ hiểu đó không dạ. chứ còn nói giới luật thì nó gốc lộn của tôn dạ. giáo dạ. anh là một tu sĩ hoặc một cư sĩ mà thọ tam quy ngũ giới rồi mà còn vi phạm những cái hành động thô tháo như vậy thì chưa xứng đáng rồi không cho nên nói đạo đức là nói chung cho con người mới biết sửa mình trở thành những cái hành động của Ngài mà không có mà chính đó là giới luật Phật chứ không từ ở trong giới luật Phật mà viết ra tức là mình giải thích ra cái hành động đó cái quay nghi đó chẳng hạn nào như bây giờ à, vô trong cái nhà của một người cư sĩ một tu sĩ thì cách thức ngồi hoặc nói chuyện nó như thế nào chứ không phải vô đó nói ta nhí chân, rồi hiểu không à. đó, đó là ừ, đức trong những giới luật nó dạy mình những cái hành động sống để đối xử nhau mà rất là nhẹ nhàng rất là đức hạnh còn mình không học không biết vô nói hứng quá múa tay múa chân tùm lum rồi lắm <laughs> nói lúc thì nói cả lâm, lúc thì bập bẹ lúc thì thế này thế khác nó đủ rồi. còn khi mình thấy dạy rồi thì mình biết cách mình nói <laughs> ôn tồn nhã nhặn đối với người lớn cũng vậy người già cũng vậy người trẻ lúc nào mình cũng cung kính và tôn trọng sự sống của nhau họ thấy nó nhỏ hơn mình coi cái dễ nó đem vào vậy là sai lúc nào tôn trọng đến nỗi mà con vật như con kiến con trùng như cái chân mình mình cũng phải cung kính tôn trọng sự sống của nó vì sự sống nó bình đẳng như nhau hai cũng muốn sống đó là những cái bộ sách đạo đức này mà nếu mà nhóm ngọc đâu đâu có biết đâu có thể nhưng mà nhưng mà tại vì cái chắc có lẽ anh nói về cái giới định tuệ đó thành ra anh thích cái tâm cái ba minh luyện giải tỉnh giác thì thì, thì thì con con có hỏi thầy thầy có thấy là nên tích trong đó ra trong chỗ ba tập giới định ba minh ờ, luyện giải tỉnh giác hay là được con không được tích trong đó nó bị chế tăng dạ. tăng minh luyện tỉnh giác đó thì cái tỉnh giác coi chừng nó bị chế ý thức của chúng ta dạ dạ chừng nó sai dạ vậy không được cái đó vì dạ. dạ. dạ. nó giới định tuệ nhưng mà mình không gì có chế cái ý thức của mình không niệm gọi là định để nó tự nhiên mà nó thanh tịnh nó ly dục đi ăn pháp thì nó không niệm bây giờ mình chống khu mình cố gắng mình tu cho nó đừng có niệm thì cái này ra dạ. tức là mình diệt cái ý thức yeah. Dạ. là trong kinh trong khi kinh pháp cú của phật dạy ý làm chủ ý yeah. làm tác ý dẫn động các pháp tại sao bây giờ cố gắng tu tập để cho cái ý nó bị ngừng nó không có khởi niệm không gì hết dạ. tại mình sai mà trong khi một bụng mình còn tham sân si dạ. đó bởi vì chị như vậy là thưa thầy như vậy có cái ý như vậy hiện nay trên phổ biến trên trang mạng toàn cầu á là mình có ba website một cái là nguyên thủy chân như thì trong cái nguyên thủy chân như đó là nó có cái bậc ba bên luyện tỉnh thức luyện tỉnh giác thì mình ảnh cũng in trong đó xuống rồi cái thứ hai chỉnh lại chứ còn in phổ biến kiểu đó nó sai sai rồi nó giống như các cái hệ phái tôn giáo yeah. Dạ. phật giáo khác cũng nói chung là phật giáo hiện giờ người ta dạy cũng ức chế ý thức à họ không có biết đường tu đâu ở đây thì dùng cái ý thức để ly dục đi pháp chứ không phải vì cái ý thức mà cứ cái pháp nào tu cũng diệt cái ý thức làm cho cái ý thức nó đừng có khởi niệm mà họ nó đi vào định <laughs> cho nên đức phật nó giới mà mình sống đúng để đi dục đi ác pháp thì giới nó mới sanh định chứ ai mà ngồi thiền mà nhập định bao giờ còn mấy con thì cứ lo mà ngồi thiền để mà định thì ngồi thiền có chế ý thức chứ sao chúng ta đâu có ngồi thiền người ta đâu có gò bó thân tâm của mình ngồi kiết già đủ rồi cho nó thẳng này kia bắt đó là làm cho mình khổ để ngồi thoải mái tự nhiên sống cái tâm hồn của mình thân tâm nó bị gò bó trói buộc đâu hết tức là giải thoát cái gì rồi bắt đầu từng cái tâm niệm tham sân si của mình nó mới khởi ra tại vì mình còn tham sân si thì nó phải có niệm chứ sao mà niệm khởi ra thì cái tri kiến của mình cái hiểu biết của mình cái đúng thì để mà cái không đúng thì diệt à, như vậy là gọi là ngăn ác diệt ác mà sanh thiện tăng trưởng thiện cho đến khi tất cả các ác pháp đều bị ly hết rồi thì còn thiện thì nó là bất đạt bất động tâm có vậy thôi nhưng mà phải đi cho đúng con đường chứ tôi không biết cách để xả cũng không hết nữa nói tôi xả chứ coi chừng tôi quân vô gì yeah. quân vô nhiều dạ. <laughs> ở gì tôi hỏi người ta trong dạ cái cái, phần, cái cái vấn đề đó thưa thầy là có nhiều người thắc mắc tại vì cái ba cái trang web và thành ra bây giờ cái nào cũng cũng có cái cũng có cái vấn đề hết thành ra ta không biết cái đâu để mà chuẩn thì giờ theo như thầy thì thầy thầy nghĩ như sao thầy thì nói chung mà ừ, ai thấy những cái bài dở của thầy viết hay thì cứ đưa lên đó dạ. thầy có biết cái trang web làm sao thầy cũng không có lên nó đã <laughs> giờ có nhiều thì ờ, nhưng mà chuẩn đó thưa thầy để mà chuẩn cái càng tức là làm sao mình thống nhất được tại tất cả đều cùng mục đích là để mà đưa cái pháp Phật mình đến thì nói chung là nói chung là cái người nào họ muốn làm cái trang web mà đưa lên thì người nào cũng thì đọc hay mình đọc mình cảm nhận thấy cái bài thuyết giảng của thầy nó hay thì người ta cũng muốn đưa lên hết vì cái khả năng người ta có làm được cái điều đó thì người ta muốn cho mọi người cũng được như mình cho nên ờ, thầy cũng không cấm cản cái vấn đề đó được bởi vì tại ừ, cái cái người đó họ thấy hay thì họ cứ đưa mà muốn đưa mấy mấy trang cũng được tại chẳng hạn nhưng mà thầy có lời khuyên như thế này nè mình thấy hay mà người khác chưa thấy hay dạ. rồi coi chừng động tâm họ chẳng hạn mình đưa lên mình thấy hay quá cái nó đụng ở bên đại thừa người ta tụng niệm cúng bái cầu siêu hòa mình cứ đưa lên nó tức là mình vô tình mình mình dập người ta thì coi chừng người ta không để yên đâu <laughs> cho nên mình tránh những cái điều mà thầy nói đây để cho mình nghe mình biết cái sai để mình tu chứ không phải đưa lên quảng cáo cái điều này mà đánh lộn nhau trên những cái trang web không được <laughs> đấu khẩu để nó không có đặt xong con hiểu không cho nên vì vậy đó khi một khi mà đưa lên cái trang web trên đó để mà phổ biến rộng ra đó thì những cái bài pháp dạy lợi ích cho sự tu tập chứ những cái bài pháp mà chỉ cái sai của người khác thì không nên đi ai cũng cho mình đúng hết nhưng mà khi mà mình tu làm được chủ được thì chừng đó người ta theo mình chứ sao <laughs> có gì mình chưa tu được mà mình nói quá thôi cưa thế này nên thầy nó khoan nói hả ráng tu hả chừng mà tôi thấy tôi làm chủ được sinh già mình chết rồi đó tôi rút cái kinh nghiệm tôi tôi nói gì cái chỗ tu tu thôi còn những cái mấy ông mà tu hoài mà không được thì mấy ông cũng phải thêm lại thôi dạ. như vậy là trong cái trang web nguyên thủy chân như thì thì đưa lên những cái bài viết của các vị các vị trong cái khóa tu chánh kiến và đưa lên những cái bài viết như là cái bài mà luyện ba minh sợ tỉnh thức có mà trong đó là thầy đã nhuận lại không, cũng chưa không, không, chưa, chưa thầy chưa hoàn toàn à, chưa, chưa đồng ý chưa hoàn toàn chưa. chưa ở vì thầy thấy nó còn cái chỗ ở trong cái cuốn đó tập đó nó còn cái chỗ ức chế tâm con đọc ừ. em em chỉ đặt thì có thấy sai không bởi vì nó phải đi vào cái chỗ ly dục né pháp xả tâm bằng cái tri kiến giải thoát chứ không phải bằng ngồi ức chế như vậy được không được dạ. cho nên nó chưa được. Dạ, dạ. lực <laughs> thầy chỉ ra nói để cho cái cái người mà viết lên đó, qua cái kinh nghiệm bản thân khi mặc dù tu pháp của thầy nhưng mà người ta tự kiến giải ra cách thức người ta tu thì người ta ức chế thì thầy khuyên khi nào mình tu đúng là mình không có gò bó thân tâm của mình chỗ nào hết thì đúng mà mình gò bó là sai cho nên vì vậy những cái mình phổ biến đừng có phổ biến cái mà sai đó cái mà theo cái bản thân của mình tu ờ, mình thấy nó hỷ lạc anh này kia mình ngồi nó không có niệm được sanh ra hỷ lạc thầy nói nó tưởng chứ hỷ lạc cái gì nó thay vì nó nó đau nhất trong thân của mình á, thì đó là thọ khổ thì mình nghe mình sợ nhưng mà thọ lạc thì mình thích thì nó cũng là thuộc về lại dục chứ gì ở đây tôi cũng có thọ lạc thọ khổ gì hết khổ thì không sợ mà lạc thì không ưa không có ưa thích nó thì như vậy mình mới vượt ra khỏi hai cái cám dỗ này mới là giải thoát cái con mình kẹt rồi trời bữa nay tôi ngồi thiệt sao mà hỉ lạc quá ở được chết rồi bị dụ <laughs> nó đưa vô cái hang động của nó rồi bởi vì nó khôn lắm nó khôn thậm chí như thế này nó buồn ngủ rồi nó thôi để ngủ chút tôi khỏe đừng dậy tu ở cái đầu của mấy con nó khôn ghê gớm nó dụ mấy con đi ngủ có ai buồn ngủ quá nghe nó lừ đừ quá thôi ngủ chút làm nó cho tỉnh để dậy tu cho tốt hơn con ấy ừ nó trúng con phát dậy rồi để con ngủ tiếp bởi vì hay dạ. lắm cái tâm của mình nó dữ lắm con dạ, khôn lắm dữ lắm cho nên à, trong những cái điều kiện hiện giờ thì thầy nói chung là mấy con thấy hay thì mấy con cứ đưa lên thôi nhưng mà thầy nói đưa lên đừng có đụng chạm với thiên hạ là được sợ đụng chạm ví dụ như thầy nói thì dạy để thấy cái sai cái đúng cho mình tránh thôi nói dưới như mấy con đến đây thầy nói mấy con nghe bắt đầu mấy con thấy này dũng quá à, mấy con đưa lên đó là bắt đầu tranh luận nhau à <laughs> thì đừng có đưa mấy cái đó mà đưa cái pháp mà giữ gìn cái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự của mình mỗi lần có chuyện gì buồn phiền nhắc tâm bất động thanh thản an lạc vô sự tất cả đều là nhân quả có gì mà buồn phiền thì mình thấy cái tâm mình nó xả xuống nó vui vẻ thì vậy là được rồi ai có muốn tu thì tôi chỉ cho vậy <laughs> chứ còn tôi không có nói chuyện khác tôi không có nói tình độ à tình độ mấy ông niệm phật sao cứ niệm thưa thầy à, cái cái cái vấn đề thứ hai đó cũng vấn đề cặp với cái thầy đó là mấy cái sách của thầy đó tại vì cũng có ý kiến của anh thông đức ở trong đây này thì anh anh không có đi được bữa nay là tại anh, anh bị có bị bị, bị té gãy tay <laughs> tại anh không có đi rồi anh gửi cho tụi con cái email nhưng mà tụi con cũng muốn trình lại với thầy coi coi coi coi cái ý của thầy như thế nào cái thứ nhất là về cái vấn đề bây giờ cái website thì thôi bây giờ cái website đó người nào thích thì họ đưa lên ừ. nhưng mà họ đọc thì nếu mà họ đọc mà họ nhìn thấy là cái website có những người khác viết thì có lẽ là họ sẽ bớt bớt họ không đọc mà chỉ đọc những website nào mà của thầy thôi thì đó là cái sự tự do của họ với lại sự ừ. tự do của họ đưa lên trên mạng yeah. Dạ. mà còn ví dụ như thầy in trong sách á trong sách mà thầy in ra dạ. thì đó, thầy có thể thầy thấy cái, cái, cái lấy cái một cái website nào đó để thầy chuẩn làm cái website là là đường hướng của thầy đó thì cái đó là là con con con chỉ nghĩ đó thôi bây giờ thì chỉ có cái kênh là đát ôm với lại à, với lại cái chân nhi đát nét đát nét thì mới sau này nhưng mà chân nhi đát nét thì nó cũng chưa có đầy đủ nó thì tùy thầy con chứ nếu mà trên sách đó, mình in ra đó, mà để ba thứ hết luôn á thì lại lột vô cái chỗ người khác ờ, tập đệ tử viết ờ, viết lách thì nó cũng có đúng ừ, lắm à, thì cái đó tùy thầy ví dụ giờ mình in sách ra thì thầy để trên đó là có thể theo dõi những cái bài vở gì đó hay là những cái pháp thì có thể là trên cái website tiền lạc đất org hay là ờ, hay là chuyên như đất âm đất net tại giờ giờ con không dám đề cập tới như thủy chuyên nhân đất net là tại vì trên đó có nhiều cái bài không phải của thầy giảng của những vị thầy khác giảng và những vị phật đệ tử của thầy viết đó thì thì cái đó là ừ, tùy con đó là cái ý kiến thôi con chỉ đưa lên cho thầy cái ý kiến đó thôi cái cái, cái thứ hai nữa cái cái cái điều này là con nghĩ mà thầy thì con biết thầy rất là bận khi mà thầy viết sách xong đó thì, thì thầy cũng muốn tụi con cũng muốn xem để mà đem đem đi xuất bản nhưng mà trước khi mình đem đi xuất bản đó thưa thầy thì, thì phải có một người khác vượt qua giúp thầy cho nó đỡ mấy cái lỗi chính tả hay là những cái gì mà gọi là sơ sót đó thưa thầy thì thì thì thì con cũng có cái đề nghị á thì thấy anh thông đức này có vẻ ảnh rất là chú tâm ảnh bỏ hết cái, cái, cái thời gian của ảnh vô trong cái pháp của thầy thành ra nếu mà nếu mà được gì đó cái mười mốt mà thầy viết cái gì xong với lại thầy gửi là cho anh thông đức hay là gửi cho con rồi con sẽ đọc rồi xong rồi gửi trở về rồi mình đem đi xuất bản thì cái như vậy thì nó đỡ đỡ cái phần sai sót nhỏ nhặt không đáng không có đáng lắm nói chung là dù mấy con có tích cực có làm nhưng cũng sơ sót dạ, mấy dạ, gì đó có qua nhiều, nhiều lắm dạ. cho nên à, trong khi đó khi mà cái tác phẩm mà viết rồi đó thì về tôn giáo thì như thầy đứng trong góc độ tôn giáo thì phải gửi nhà xuất bản tôn giáo yeah. Dạ rồi không phải cái cái người làm giám đốc và cái người biên tập cho nhà xuất bản tôn giáo đó mà khi mà tác phẩm thầy gửi đến đó, họ cũng không có cái quyền để mà chứng cho cái cái cái, cái tác phẩm mình in đâu họ đưa vô ban tôn giáo chính phủ đầu dạ. ở trong đó thì nó có một vài hòa thượng ở trong đó chứ không phải không dạ. cho nên khi mà đưa vào trong đó cái ban mà nó diệt ở trong đó ban tôn giáo chính phủ nó diệt rồi thì nó mới trả về cho nhà xuất bản tôn giáo nhà xuất bản tôn giáo đó mới đưa qua một cái người biên tập yeah. Dạ. biên tập của nhà xuất bản tôn giáo họ đọc cái tác phẩm của thầy những chữ chính tả cái gì đó họ sửa là hết nhưng mà sao lại lúc sau lại con thấy họ sửa sửa này sửa là tại vì không biết không biết là họ không biết họ có chịu khó họ sửa không chứ cái đó là cái trách nhiệm của cái họ đó nguyên, nguyên, nguyên. thật sự thầy thật xưa có sửa hồi xưa mà hồi mà anh chung á anh làm á thì anh cũng sửa một mớ rồi thì đưa vô đó họ lại cũng có sửa con thấy là có sửa nhưng mà lúc sau này 12 tuổi vào đạo nè muốn chứng đạo cái tu pháp môn gì là con đọc mỗi môn con đưa cho cô trang đó cuốn sách đó, lúc mà con tu tập ở trong đây đó thì là thấy trong đó là không có không có có nhiều khi có lỗi à, không biết dạ, chứ đó là cái nhiệm vụ của nhà dạ, bản tôn giáo đó nó có cái ban biên tập dạ. của nó thì trong ban biên tập đó thì biết là thầy biết là có chú lý cô gì đó nữa đó dạ. ba bốn người là dạ cho nên khi ở à, bây giờ chú lý chú à, biên tập về những cái tác phẩm của thầy còn cô gì đó biên những cái sách vở khác yeah. Dạ. nó có cái ban ở trong cái nhà xuất bản tôn giáo không yeah. Dạ. à, cho nên vì vậy thầy biết là à, bây giờ mấy ông này khi mà sửa rồi cái tác phẩm mà của họ mà duyệt họ sửa rồi đó thì mình in phải cho đúng cái đó chứ mình in sai họ không chấp nhận yeah. Dạ họ không dám nhận đâu con trời ơi con được một phần nghĩa kỹ bởi vì những cái câu mà thầy nói mà đụng chạm cái cái cái cái, cái hệ phái khác đại thừa đó hoặc là thầy nói ví dụ như bây giờ thầy nói như thế này thì họ sửa lại hết đó con thầy nói về cái cái cái cái cái đường lối mà tu tập của các sư thầy của Việt Nam từ xưa đến giờ là do các sư thầy Trung Quốc đưa qua chứ Việt Nam không có cái gì gọi là Phật giáo à, trung thầy nói trung quốc thì mấy ông này nói ngoại quốc chứ không có dám để trung quốc hay nước ngoài thế không dám nói trạng ngoại trung quốc đâu mà sửa lại đó dạ. cho nên khi đó thầy họ để nước ngoài thôi họ không dám để trung quốc sứ thật là trung quốc truyền qua việt nam mà Đúng mà thầy còn xác định thêm nữa tư tưởng của người trung quốc luôn luôn muốn cai trị đất nước việt nam mà cai trị bằng quân đội không được thì cai trị bằng tư tưởng cho nên đưa các sư thầy qua đây để mà cai trị tư tưởng của dân tộc Việt Nam cho nên toàn bộ những kinh sách này dạy ngu dân cầu cúng mê tín không ngu à dạ. <laughs> có phải không trung quốc dạy mình qua đây để cúng cầu siêu cầu an này kia kinh di đà hồng danh đồ quyên là của trung quốc chứ của ai việt nam mình có viết thứ kinh đó đâu có hai ông thầy dạy mặt hết thì mấy cái ông kiểm duyệt này rất sợ để để cái tên trung quốc thì rất sợ để nước ngoài nữa nó họ khéo léo lắm chưa đâu phải hội cái đâu con dạ, nhưng mà thầy nó thẳng nó đời. rồi dạ ý chị phương nó nói là sửa những cái như lỗi chính tả căn bản nhiều khi nó cũng sai những cái dạ, lỗi chính không tả. có sửa thầy đơn giản ví dụ à. ví dụ chữ lần lượt lần lượt cái viết chữ C cái đó phải có những cái người người ta chỉnh lại một chút xíu cái đó là bây giờ đó bây giờ ở đây á, nó có cái ban nó chỉnh sửa chứ không phải không nhưng mà điều kiện hiện giờ đó thí dụ chẳng hạn bây giờ à, sau khi mà đưa ra xin phép á thì cái ban nó nó diệt lại cái ban này tuổi trẻ sinh viên không à là mấy cô cô cô cô ờ, liên hạnh tâm hạnh hạnh liên này kia đó chứ còn yếu rồi ừ. hạnh liên với lại đức rồi với lại mình ờ, mình gì mình hạnh liên với mình đức rồi sự phúc gì đó cái cái cậu gì đó có cậu mình đức mình đức thì có trong đó rồi, rồi còn cậu nữa năm phút năm phút. phút rồi dạ. còn một số còn nữa sinh dạ. thầy thầy nó khoan đã thầy đừng đang làm việc mấy con mấy con chỉnh chính tả hoặc này kia đều là bạch sao cái đàn yeah, dạ, dạ, thầy chỉ lo ngại á, là chỉ xin phép không được thôi yeah. Dạ. chứ xin phép được thì mình chỉnh rồi mình in càng tốt chứ sao yeah. rồi cái nhiệm vụ của nhà in á, nó mình đưa xuống nó cũng làm cái nhiệm vụ nó cũng chỉnh lại cái tác phẩm của mình những cái lỗi chính tả nó sửa lại không nhà in á. rồi cái cái hình dáng của cuốn sách in cái cỡ nào mình cho nó, nó in theo cỡ này, yeah. Dạ. nó qua nhiều khâu làm việc lắm mà mấy con mà có rảnh thì mấy con đọc lại có gì thì mấy con cứ ghi ở trên nó ví dụ như cuốn sách này giờ có cái gì mấy con đọc ờ à, cái chữ này sai yeah. Dạ. hoặc là đánh vi tính nó sai nó nhảy hay sao đó nó thiếu sót thì mấy con cứ ghi vô đó thì người ta sẽ lấy cái tập này đó người ta sẽ đưa ra người ta sẽ ghi lại đầy dạ, đủ nha tức là mình làm để mình trước cùng khi làm nhé trước dạ cùng làm trước khi khi khi anh ừ. cái ờ, cái cái này đó thầy ví dụ như gì những cái này mình không có nên rõ trong đây tại vì để đây cái không có thấy rõ chữ đó chữ đen chữ trắng đó rồi cái cái cái cái nền nếu mà cái nền nếu mà nền hình màu đó thì mình thấy nó rõ còn mình in ra đen trắng rồi cái nó hết thấy rõ ngoài cái này cái này là chưa qua cái cái cái cái cái cái, cái nghiệp vụ chuyên môn của cái những người làm yeah. Dạ khi mà chuyên môn họ rồi đó thì họ làm cái những cái cái này in ra trắng đen đó yeah. Dạ. nó lợt cái này hết dạ, đúng. Yeah, dạ, đúng. nó thành ra nó bóng của cái cái cái, cái hồ sen thôi yeah. những cái bông sen thành ra cái chữ này nó nổi lên yeah. mà này thật sự ra cái này nó chưa có qua chưa có qua <laughs> chưa có qua cái Vậy mình mới nói là mình phải chuẩn bị có một cái ban gì đó bây giờ thì bây giờ mới chuẩn bị nè con thấy như vậy là nó đem lúa yeah. Đúng không nhưng mà khi mà qua cái cái, cái nghiệp vụ chuyên môn người ta đâu có làm cái chuyện vậy dạ. trời đất ơi đâu nó rõ ràng đó chứ bởi chữ vì nó rõ khi mà con đưa lên mạng đó, con ừ. lấy cái chữ ra ngoài hết ừ. con lấy ra ngoài hết con lấy ra ngoài giống như vậy chứ con không có để trong nó tại vì giờ người ta không thấy đó thành ra không thấy thành ra bây giờ nếu mà ờ, con cái đó là chỉ cái cái đề nghị của con nếu mà thầy nếu nó có ở đây thấy... ở đây có một cái nhóm người họ đã góp ý cũng với con vậy yeah. Dạ thầy nói cái nhiệm độ vụ đó là nhiệm vụ của mấy con chuyên à. môn rồi dạ. còn thầy thì có nhiệm vụ viết không viết thôi dạ còn mấy con lòng hình làm gì đó mấy con thấy đọc ờ à, cái cái đoạn đó nói như vậy thì mấy con cần phải làm cái hình gì thì mấy con cứ làm yeah. Dạ. thầy cũng có rầy cái điều đó đâu mấy con làm trang trí cho nó đẹp không yeah. Dạ. sách có gì đâu chỉ vậy thưa thầy bây giờ bây giờ bây giờ con nghĩ như vậy là cái ví dụ như có một ban có một ban một số người đọc coi lại hết rồi làm gì rồi trước khi mà ra in trước khi phải có một người nữa coi coi lại tức là tức là thật sự như thầy nói dầu có coi đi nữa vẫn có bị sai sót bị còn sai sót dạ thành ra mình mình phải có hai cái lượng người một ngưỡng người, người đời coi coi những cái sao rồi mới xong rồi trước khi tái in in đó mình mới coi lại lần nữa để dịu sắp xếp hình ảnh đó. rồi một cái đó là con nói cái này còn cái cuốn sách mà 37 phẩm trợ đạo đó thầy có một cái là con thấy nó cũng hơi tại vì thầy dạy con hồi xưa mình làm cái <coughs> ảnh nó phải phối hợp với cái cái cái nội dung của cuốn sách đó thì cái cuốn sách của 37 phạm thợ đạo vấn đề đưa cho con đó thì mở ra đó thì lại có cái cái trang đầu đó thì để cái hình ảnh sông nước sông nước rồi để là quê hương tôi đẹp lắm có sông hương núi ngự cái hết cái dưới này mới để hai câu thơ dưới này mà để trong cái 37 phạm thợ đạo thành ra con thì con con, con không hiểu con <laughs> nói không hiểu thầy nói ba mươi tám phở trợ đạo có một cái phẩm nó nói gì quê hương tổ quá yeah. Dạ à, chứ đâu phải đạo phật dạy mình vuông ơn à, ờ, quên đất quên nước quên nơi không đâu yeah. Ở đâu yeah, yeah. cho nên vì vậy mà cứ thấy những cái hình ảnh không biết tại sao quê hương tôi đẹp lắm không ngờ là quê hương tôi đẹp lắm tức là sông núi non đều là pháp của người ta tu hết yeah. Dạ. trong ba mươi bảy phẩm trời đạo chúng ta mà <laughs> người ta để như vậy mà mình học ba bài phẩm trợ đạo mà không thấy yeah. Dạ. quá tuyệt vời cuốn sách nó 37 trợ đạo để dẫn chúng ta trở về yêu thương tổ quốc chúng ta yêu thương bản thân chúng ta để thực hiện sự giải thoát dạ. đạo phật có ba bảy pháp môn chứ đâu phải nhiều nữa đạo phật ngờ <laughs> bởi vì con mới thắc mắc con nói không biết sao ở ờ, mà dạ. để trong đó bởi vì thầy nói nếu mà hai người chứng qua là hắn ngồi đây nói chuyện chắc mấy con điên cái đời đọc sách ở đâu có biết người lòng vào những cái bài pháp rất tuyệt bần ta không nói bằng ngôn ngữ dạ mọi <laughs> người thấy chưa dạ, dạ. cái sự hiểu biết của cái tri kiến của mấy con là cái sự hiểu biết của tri kiến của thế gian nó không phải là sự hiểu biết của sự giải thoát wow, làm mà. sao mà thấy được cái cái hiểu biết của cái người chứng đạo nó cách một trời một thánh trí tuệ của thánh của mình phàm phu làm sao mình nhìn cây cỏ thì mình thấy được cái gì trong đó yeah. Dạ. <laughs> cho nên khi mà thầy đưa cái nói cái bắt đầu thầy biết các người này chắc rối đầu hết rồi nhưng mà thầy biết là lần lượt rồi phải hiểu thôi phải hiểu thôi <laughs> thôi bây giờ bên đây con giải tỏa được cái này tại vì con tưởng, con con hơi thắc mắc không nói thầy phải có cái ý gì trong đây à. tại vì con nói với cô trang thì cô ờ. trang nói là thầy để cái nó thắc mắc không biết làm sao bây giờ con phải hỏi cho nó sai về thầy giảng thì con rất cảm ơn thầy rất nhiều <laughs> dạ dạ rồi cái cái cái cái xong rồi đó thì cũng có những cái vấn đề à, thôi thì bây giờ mấy cái vấn đề để để sách đó à, cái chỗ này à, cái chỗ in mấy cái chỗ thì để khi khi để chuẩn bị cho cái mà mình theo cái chủ đề mê tín chánh tín đó này ừ. trong cái cái, cái 12 đường về sư Phật đó, ừ. thì trong đó chẳng hạn như coi luật là trong cái cái cái um, mười hai nhân duyên á ừ. hồi trước trong cái đường về sứ thật của thầy á ừ. thì dạy về 12 nhân viên duy nhiên á ừ. thì chưa có cái là thủ rồi mới tới hữu à, thì giữ bước trong kinh cái đó đẹp kinh rồi dạ, sai rồi thầy, thầy, giữ theo đúng cái kinh nhưng mà khi mà thầy viết mười hai cửa vào đạo đó thì thầy đã sửa lại, sửa lại thầy đó. sửa lại thì là tụi con nghe lời dạy là thủ rồi mới tới tới thủ thủ có rồi mới giữ dạ, cái còn có thủ rồi, mới tới thủ thì bây giờ khi khi tụi con bây giờ khi tụi con sẽ in in trở lại mê tín chánh tín thì tụi con xin phép thầy có sửa lại những cái điều đó cho đúng hay không sửa lại là nữa là ngon không có giữ như vậy là giờ tụi con sẽ Ngay sửa lại nên là phải sửa lại hết chị, chị. để không nó trật đó dạ tức là do lúc như vậy thì khi mà sửa lại thì trong cái lời tựa của thầy thầy cũng xin phép cho tụi con vài câu để nói tụi con tự ý sửa là cũng không được mà phải không phải đâu sửa đúng là được họ nói cần nói vậy dạ, với lại con cũng nói với họ cái vấn đề mà mà mà, mà 12 nhân viên đó thầy vô minh hạnh sanh thức ừ. bây giờ thay vì chữ thích mình sửa lại chữ nghiệp, nghiệp. Vô hành sinh nghiệp là quá hay nè thành doanh nghiệp rất là dễ hiểu hôm thì thầy nói à, bây giờ bữa nay con không biết bởi vì chính nó từ cái chỗ vô minh nó sinh hành hành sinh thức nhưng mà gì trong kinh nó nói thức, thức là cái biết nhưng mà sự thật cái nghiệp nghiệp làm sao thì mình bây giờ mình vô minh mình mới làm những hành động đó ác thiện mình cũng chưa hiểu đâu nó dạ. vô minh mà dạ. còn hiểu thì nghiệp là quá đúng chứ sao yeah, dạ, yeah. vậy là tụi con được sửa không bởi, sửa chứ bởi vì cái gì để cho người ta hiểu tôi sẽ giải thích bởi vì kinh nói như vậy mình phải hiểu vậy chứ không thể hiểu thức dạ